thì hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về một cái đề chạm và một cái đề tổng của chúng ta và đường cầu lô khung thì ờ, cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cặp 3663 và 6996 của chúng ta thì cũng đều ra cả rồi anh em nhé đều ra cả rồi về cái đường cầu đề tổng của chúng ta thì vẫn chưa ăn được anh em ạ hai hôm thì nó về cái đề tổng không anh em ạ 19 và 46 này anh em này hai hôm nó đều về cái tổng không thì cái tổng 4 tổng 9 của chúng ta thì vẫn chưa ăn được và cái đường cầu đè lui chạm 5 của chúng ta thì vẫn chưa ăn thì chúng ta chỉ ăn được cái cặp lô khung là con 36 và con 69 anh em nhé 36 và con 69 này của chúng ta này đó thì cái đường cầu này của chúng ta thì ăn của ngày à, thứ tư phải không ạ con 36 của chúng ta thì về ở giải 7 và con 69 của chúng ta về giải 3 thì chúng ta chỉ ăn được cái lô khung thôi anh em ạ thì anh em nào mà tiếp tục đang nuôi đề thì anh em tiếp tục vào cái chạm 5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 thì ở trên kênh của chúng ta thì ăn được uh, ờ, lô khung trên Zalo của chúng ta thì gần đây thì chúng ta khá là ok anh em ạ Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục chúng ta ăn được bạch thủ anh em nhé bạch thủ 70 này ghép xiên 7094 và đặc biệt của chúng ta trên Zalo thì mình sẽ bắt cho em cả ngày và cả đè lui thì con hôm qua thì nó về con uh, 70 này hôm qua thì mình kết 20 và 70 thì con 70 của chúng ta thì nó về ngay cái giải nhất thì chúng ta ăn được bạch thủ anh em ạ nhưng khá là tiếc nó không phải là cái giải đặc biệt đó nó về ngay cái giải nhất này thì ngày hôm qua thì có rất nhiều anh em ở trên Zalo của chúng ta hơi tiếc bởi vì là mình chỉ bắt cho em là đặc biệt thôi cũng không xui anh em vào cái nhất to đó thì ngày hôm qua thì chúng ta vừa ăn được bạch thủ lô và ăn được xiên xiên hai anh em nhé 70 và 94 này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 về phần đề lui của chúng ta thì anh em tiếp tục vào lui cho mình anh em nhé rồi ok thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì anh em để ý đây cho mình đường cầu của ngày thứ năm anh em nhé thứ năm này ngày mùng 6 tháng 10 ở giải đặc biệt và giải 6 con không này chúng ta lấy bóng không bóng 5 thì chúng ta ghép con 4 xuống con 0 và con 5 thì chúng ta có đài lùi tuần thứ 5 này của chúng ta là chạm 4 ghép lần lượt thì chúng ta có 404 và 454 để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ năm ngày mùng 6 tháng 10 này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu chúng ta không ăn được này ngày thứ hai này ngày thứ ba ngày thứ tư ngày thứ năm đề về 34 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 4 này thôi tiếp tục thứ tư này đề về 45 thì chúng ta ăn thẳng con 45 này chạm 4 luôn và trong cái dàn đề 4 số anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 13 tháng 10 của chúng ta thì chúng ta có đề chạm 3 8 mong 3 này là chạm 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 383 này và 3388 bốn số để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 13 tháng 10 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 38 thì chúng ta đã ăn chạm 3 này và ăn thẳng con 38 này trong cái dàn bốn số tiếp tục chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 53 thì chúng ta ăn chạm 3 này thứ tư thứ năm ngày 20 tháng 11 20 tháng 10 này thì chúng ta có đề chạm 4 này 5 bóng 0 chạm 4 ghép lần lượt thì chúng ta có 404 454 4 số để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 20 tháng 10, 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba đề về 43 thì chúng ta ăn được cái chạm 4 này tiếp tục thứ hai này thứ ba này đề về 04 thì chúng ta ăn chạm 4 và ăn thẳng con 04 trong cái dàn 4 số này khi xong thì lại đợi thứ năm bằng tuần tư này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 một bóng 6 này thì chúng ta có đề chạm 8 ghép lần lượt thì chúng ta có 818 này và 868 đường cầu này của chúng ta thì à, chỉ có bốn số thôi thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì là cái bộ đề 13 anh em nhé thì 13 à, của chúng ta thì có thêm 131 và 363 như cái đường cầu này thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 8 cứng này anh em này và dàn đề của chúng ta là bốn số thôi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 thứ năm này ngày mùng 6 tháng 10 ở giải tư của chúng ta hai con này chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có lô khung 3 ngày này chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé của chúng ta thì có cặp 262 này thứ năm chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật này thì mình sẽ đi test cho anh em ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được cặp 2662 thì chúng ta ăn được 4 nháy anh em nhé 26 về 3 nháy và 62 về một nháy thì chúng ta ăn được ngày đầu tiên 4 nháy liền phải không ạ tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm bằng tuần thứ năm ngày 13 tháng 10 này của chúng ta thì có cặp 707 để chúng ta lui thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì ngày thứ sáu của chúng ta thì cũng ăn được cả cặp 0770 ăn được cả cặp anh em nhé giải 6 này và con 07 của chúng ta ở giải tư thì chúng ta cũng ăn được hai nháy phải không ạ tiếp tục ăn xong lại đợi thứ năm bằng tuần thứ năm ngày 20 tháng 10 này cặp 2002 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta ăn được cả cặp luôn anh em nhé đó 2002 này ăn được cả cặp luôn 02 giải 7 và còn 20 giải 5 thì theo với những cái đường cầu một lô khung của mình ấy thì cái tuần này mình bắt cho anh em là nó sẽ ăn đến ngày thứ ba anh em nhé nhưng mà nó toàn ăn hai nháy thôi thì anh em cũng có thể là nôi và test cho mình thứ năm này ngày 27 tháng 10 thì chúng ta có cặp 0330 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 0330 này ba nháy luôn phải không ạ chỉ có duy nhất một tuần là nó nhảy lên à, ngày thứ ba thôi nên là anh em có thể yên tâm vào phần nô cung của mình anh em nhé thì cái tuần này thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 này của chúng ta thì chúng ta có cặp lô khung 7887 anh em nhé 787 đó thì cái cặp này cá nhân của mình cũng thích trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em cũng để ý cho mình cặp 7887 này khá là đẹp anh em nhé đó đây là cái đường cầu lô cung của chúng ta nuôi đến ngày chủ nhật cho mình từ 6 thứ bảy chủ nhật đó lô cung thì à, anh em nào mà chơi lô cung biết cách bắt của mình thì anh em khá là tin tưởng luôn phải không ạ đó thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để nuôi tuần thứ năm và lô khung 3 ngày để chạm 8 anh em nhé dàn đề của chúng ta chỉ có 4 số thôi 818 và 868 nuôi đến ngày mùng 10 tháng 11 cho mình cặp lô khung 7887 của chúng ta nuôi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì anh em để ý vào cái cặp lô khung này cho mình em nhé cá nhân của mình thì sẽ tự tin vào cái cặp này nên là anh em nào mà trùng cầu với mình thì anh em có thể là vào mạnh tay được cái cặp này anh em nhé còn đâu anh em nào không thích thì chúng ta có thể là tham khảo hoặc chúng ta đợi trùng với cặp nào của mình thì anh em lên vào chứ không bắt buộc anh em nào mà phải vào anh em nhé lên cân đối lô khung thì à, lúc nào mình sẽ tự tin hơn về phần đề đó đề lôi tuần của chúng ta thì uh, còn cái tổng 4 tổng 9 và cái chạm 5 thì cái tuần này thì mình sẽ bắt cho anh là cái chạm 8 tiếp anh em nhé anh em nào không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi còn đâu anh em nào mà muốn giao lưu trực tiếp ở trên Zalo với mình thì kết bạn với số Zalo 0566517326 500k theo mãi mãi anh em nhé đó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 hẹn gặp anh em buổi quay số chiều này anh em nhé